ai chính quyền mà lợi vậy đó mà mà nói đó cái đủ bá không biết đâu không biết chơi tao mà nói ai mà đâu mà máy mà má đi chứ gì chứ hoài nha quay Thank you.